chào mọi người nhé Thì hôm nay ờ, Ngọc Sơn tôi lại tiếp tục giới thiệu đến mọi người một cái mẫu rồng phượng lại tương đối là mới Thì bên tay phải tôi đây là một cái mẫu rồng như mọi người thấy đây Tôi cũng mới thiết kế xong và chuẩn bị ờ, ngày mai sẽ giao cho khách hàng Thì cái mẫu này nó ờ, của năm 2020 này ấy, thì nó cũng có một xíu là hơi đặc biệt ví dụ như là về cái phần chân rồng đây như mọi người thấy là về cái phần chân rồng này có khác này rồi về cái phần ờ, thân giữa hay là thân đuôi đầu rồng này phần má này mọi người này đấy má rồng đấy là nói về bên cái chắp rồng mọi người nhé còn à, bên tay trái tôi đây là một cái chắp phượng thì cái chắp phượng này nó cũng có một chút thay đổi và khác hơn so với trước một tí đấy thì sau đây tôi sẽ review kỹ cái chắp rồng và cái chắp phượng này để cho mọi người xem nhé người sẽ để ý kỹ nhé ai ưng ý thì có thể ebook trực tiếp cho tôi hoặc là ai mà có nhu cầu muốn đặt về những mẫu cháp này thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho tôi thì ờ, về số điện thoại thì tôi sẽ để dưới phần mô tả nhé mọi người sẽ vào đó xem mà ai có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho tôi ok mọi người Vâng thưa các bạn, thì đây chính là cái mẫu rồng mà tôi vừa nói ấy, thì tôi sẽ review kỹ hơn để cho mọi người được thấy nó chi tiết như thế nào nhá nó đẹp từng cm luôn mọi người ạ đấy về cái phần ờ, má rồng này thì được tôi thiết kế bằng hoa này như mọi người thấy này đây là bằng hoa nhá, hoa cúc này với cái độ bền của hoa này thì các bạn di chuyển thoải mái luôn và không sợ bay bạc màu luôn đấy còn về phần dâu rồng cũng như là sừng rồng đây thì như mọi người đã biết rồi đấy hay là phần à, răng nanh phần lưỡi phần chân tóm lại là tất cả về cái phần thân con rồng thì tôi đã thiết kế bằng chất liệu xốp dẻo rồi mọi người yên tâm một điều rằng là tất cả vận chuyển cũng như là trong cái quá trình chúng ta làm cháp cho khách hàng thì yên tâm không bao giờ sợ nó gãy hay là rơi rụng gì nhá các bạn đấy còn về những cái phần như là ớt này hay là vảy nhựa chúng tôi gắn đây thì bằng keo rồi độ chắc thì rất chắc đây bật lên mọi người xem đấy khi chúng ta đặt một cái cháp rồng vào cái mâm cháp như thế này một cái mâm cháp như thế này thì mọi người sẽ được một cái cháp nó rất là hoành tráng nó rất là yểu điệu luôn đấy quan sát từ xa thì mọi người sẽ thấy nó tuyệt đối là cân đối cân đối là cân đối mọi người nhé về cái độ cân đối cũng như là cái bố cục mà để tôi ờ, thiết kế trang trí cho những cái mầm cháp như này ví dụ những cái phần trống đây thì các bạn trang trí những cái phần hoa quả như ờ, video lần trước thì tôi cũng có nói rồi nhưng mà video lần trước thì tôi làm bằng cái mẫu rồng khác thì cái phần trống này thì tôi sẽ thiết kế để cho mọi người trang trí về những cái phần quả như là quả táo quả lê quả đào vân vân đúng không ạ còn cái phía bên hông này như các bạn quan sát từ xa các bạn quan sát từ xa thì nó có một cái khoảng trống như thế này đấy thì chúng ta sẽ thiết kế một quả dưa được khắc chữ hoặc tỉa hoa dựng ở cái phía này nhé mọi người đấy dựng ở phía đấy thì nó sẽ rất là đẹp chúng ta dựng một quả dưa được khắc chữ hoặc là tỉa hoa đấy và bên cạnh sườn nữa thì chúng ta có thể cắm điểm cho một vài bông hoa tươi lên nữa thì ôi giời tuyệt vời luôn không cần phải bàn cãi nhiều luôn đấy còn về bên sườn này chúng ta cũng có thể là cắm lá điểm rồi thì cắm hoa vân vân tùy vào ý sở thích của từng người cũng như là cái cách bố cục trang trí của từng người nó như thế nào đây mọi người thì chúng ta sẽ dùng những cái bông như thế này chúng ta dùng những cái bông như thế này để chúng ta có thể là nhét điểm vào những cái vị trí mà nó đang bị trống như thế này đó mọi người ví dụ như thế này nhé đấy là sau khi mà chúng ta đã trang trí được hoa quả lên rồi thì còn những cái chỗ trống này thì thay vì trước kia chúng ta nhét lá ngâu đúng không mọi người thì bây giờ chúng ta có thể là nhét những cái cụm bông lên như thế này thì thứ nhất là cái bông nó trắng nó sẽ lổi được những cái phần ớt của chúng ta lên nó lổi được những cái phần hoa quả của chúng ta lên đấy và cái bông này thì nó rất là đẹp nó cảm giác cứ như là mây á mọi người đấy. nhìn bông nó cứ như mây đấy với cái giá thành thì nó lại cực kỳ là rẻ nó rẻ như cho đấy nên là các bạn có thể mua một kg bông này thì mọi người có thể là trang trí à, sử dụng cho rất nhiều cháp luôn đấy sau khi mà xong thì chúng ta lại có thể lấy lại những cái bông này ok khách hàng người ta cũng chả làm gì đúng không chúng ta lại có thể về mà rảnh tối thừa nhiều chúng ta làm cái gối đầu đi ngủ gối cho nó êm đấy đấy còn ờ, về cái chiều cao chiều cao cân nặng thì chắc là tôi cũng nó, chẳng cần nói thì mọi người cũng hình dung ra được đúng không ạ về cái chiều cao đấy mọi người như mọi người nhìn quan sát từ xa đấy chắc tôi chả cần nói thì mọi người cũng hình dung ra được là cái chiều cao và cái độ cân đối của cái sáp nó như thế nào về cái độ cân đối thì mọi người thấy này tôi đã thiết kế nó rất là cân đối cho cái sáp rất cân đối cho cái sáp và cái cân nặng thì khi mà các bạn trang trí quả và nó nặng là nặng ở cái quả thôi chứ còn về mỗi một cái thân xác uh, à, chắp dòng không này thì nó không đáng gì mọi người ạ đấy để cho mọi người bê đi vận chuyển nó cũng rất là nhẹ nhàng rất là gọn gàng luôn đấy còn về cái phần khung thiết kế thì như mọi người cũng thấy đây tôi thiết kế bằng những cái khung sắt được hàn rất là chắc chắn đấy sau đó cố định bằng keo và băng dính lên đây đấy gắn rất là chắc chắn cho mọi người đây mọi người nhìn những cái vết keo gắn đây mọi người biết đấy, rất là nhiều keo để cho nó chắc chắn cho mọi người luôn đấy các bạn nhìn thấy nó gọn gàng không mẫu rồng rất là gọn gàng và đẹp đúng không đấy anh chị nào mà thấy ok mà thấy ưng ý muốn đặt thì có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại à, em sẽ để ở dưới phần mô tả nhé số điện thoại em cứ đọc qua luôn là số 0822 556 222 đấy và em sẽ để luôn số điện thoại ở dưới phần mô tả nữa mọi người có thể là xem video và Ờ, đẩy đến phần mô tả là em sẽ có thông tin địa chỉ cũng như là số điện thoại của em dưới đó luôn nhé à quên mất một điều mọi người thấy hay thấy đẹp thì nhớ cho em xin một phát like một phát đăng ký kênh mọi người nhé đấy ủng hộ cho em sơn 18 cộng để lần sau em còn có nghị lực để em còn làm thêm những cái video những cái clip về chat ăn hỏi cũng như là về các mẫu mã cũng như là video hài nó được hay hơn mọi người nhớ nhé nhớ like cho em một cái like cho em một cái xong cho em xin nút đăng ký kênh nhé bỏ ra có hai giây thôi mọi người hai giây mọi người bấm cho em cắt like với cả bấm cho em xin cái đăng ký kênh à còn một điểm nhớ để chuông thông báo tất cả nhé để mỗi khi em có video mới thì mọi người sẽ nhận được thông báo và được xem luôn ủng hộ thằng em luôn à rồi bây giờ thì chắc là em sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng về cái mẫu phượng cái mẫu phượng này về cái đặc biệt ở đây ấy, cái đặc biệt mà em muốn nói trong cái mẫu phượng ngày hôm nay thì không biết là các bác có đoán ra được đó là cái đặc biệt ở cái cái phần nào không đấy chắc là em chưa nói thì có khi là có bác nào đấy cũng sẽ đoán ra đấy nhưng mà có một số bác chắc cũng sẽ không đoán ra em sẽ sát gần lại cho mọi người xem nhá đó là cái gì cái đặc biệt của nó ở đây chính là những bông hoa nhỏ xíu xinh xinh đấy mọi người có thấy không chính là những cái bông hoa nhỏ xíu xinh xinh mà được em sơn 18 cộng gắn lên những thân uh, cô làng phượng này rất là tươi trẻ và khỏe mạnh yểu điệu và duyên dáng ok mọi người đấy mọi người thấy đẹp thì thấy hay nhớ cho em xin like và lượt đăng ký kênh mọi người nhé vâng các bác ạ cái đặc biệt mà em muốn nói đến cái ờ, chắc phượng này chính là những cái bông hoa những cái bông hoa rất là yêu thương rất là yêu mến mà đã được em sơn 18 đã cộng rồi gắn lên đây làm liên kết nó thành một ờ, cô làng phượng rất là yểu điệu đúng không <clears throat> thì cái mẫu này thì trông từ xa thì mọi người thấy màu nó có vẻ hơi nổi bật đúng không ạ cái màu nó hơi nổi bật hơi nổi bật là vì sao vì theo cái sự uh, kiểu như là yêu cầu của khách hàng và theo cái kiểu như sở thích của từng người đấy mọi người và cái này thì nhưng nó lại có một cái điều đặc biệt là khi mọi người trang trí uh, khi mà chúng ta cắm những cái phần lá đằng sau hay là uh, treo cái buồng cau nó xanh lá trầu nó xanh rồi thì cái cháp chúng ta nó lại rất là nổi rất là nổi con phượng mọi người có hiểu không ạ có nghĩa là cái màu đỏ này mà nó được thiết kế được trang trí cùng mấy cái tông màu xanh như hoa lá trầu đấy rồi thì hoa tươi các thứ thì nó rất là nổi màu nó rất là đẹp luôn thì cái cháp này nhá về cái độ bền thì chắc là em cũng chả phải nói nhiều nữa đâu đúng không em chả nói nhiều thì các bác cũng biết về cái độ bền của nó rồi vì em đã làm bằng chất liệu xốp dẻo như mọi người thấy đấy lần nào em cũng ờ, quảng cáo cũng giới thiệu cho mọi người rồi đấy đây trần tày thoải mái này bủng bều thao đạp chống ừ, nhá chả bao sợ gãy đây à, đây là cái vị trí để treo uốn cong mọi người nhé mọi người có thể là uốn ờ, cong ờ, cái thanh sắt này lên uốn cong thanh sắt lên để treo buồng cau thì cái không gian mà từ cái thanh treo buồng cau đến mặt mâm chát thì em đã căn đo tính toán làm sao để cho nó hợp lý hết cho mọi người rồi đấy thì mọi người chỉ việc là treo buồng cau lên một cái buồng cau vào cái vị trí này đấy còn những cái vị trí trống này thì chúng ta có thể là cắm những bông hoa trầu được tết bằng lá trầu thế sau đó là cắm lá ngâu lá si lá thiết lá cau vân vân rồi cắm hoa vân vân đấy là tùy theo sở thích của từng người cắm vào những cái vị trí nào cho nó hợp lý bố cục nhá đấy còn về những cái phần trên này thì chắc cần mọi người cũng chả cần phải thiết kế chỉ cắm cái gì thêm đâu bởi vì em làm nó cũng cũng rất là đầy đủ nó gọn gàng rồi nó không lộ những cái điểm điểm khuất nào mọi người đấy tất cả những cái điểm này thì đều được em gắn hoa gắn ớt cho nó kín đáo hết rồi thế cho nên là mọi người sẽ không thấy cái điểm khuất đâu chỉ chúng ta chỉ trang trí mỗi là treo buồng cau vào là xong thôi Đấy, cắm hoa trầu vào là ok thôi đúng không mọi người cắm thêm chút hoa tươi nữa là chúng ta được một cái chắc phượng trên cau gọi là ô sở kê luôn đấy về cái thời gian cũng như là cái chi phí cho một cái mẫu cháp như thế này các bạn sẽ đỡ đi chi phí rất nhiều và sẽ giảm đi rất nhiều thời gian Bình thường như trước kia như mọi người làm một cái chat phượng trên cao Em cam kết với mọi người rằng chắc chắn mọi người sẽ không hoàn thành trong một buổi sáng được Bởi vì trước kia em dạy nghề em đã dạy cho rất nhiều bạn Và cũng khẳng định rằng chúng ta làm mất một bộ rồng phượng như này Chúng ta phải làm mất một ngày Vậy nếu như mà một ngày đẹp trời chúng ta nhận được từ một đến hai đám thôi mà mỗi đám từ 7 đến 9 lễ chẳng hạn ví dụ 7 lễ hai đám là 14 chát thì mọi người phải làm hai chát rồng chát phượng mà chúng ta bỏ mất một ngày để làm được một một một cặp như thế này thì chúng ta tốn quá nhiều thời gian và sẽ rất là mệt mỏi đúng không mọi người thế thay vì như thế thì bây giờ em lại trang trí thiết kế sẵn như thế này luôn mọi người lại chỉ mất từ 1 đến 2 tiếng thôi Đấy, chứ không phải là một đến hai ngày như vậy nữa Với chúng ta lại chỉ mất từ 1 đến 2 tiếng để chúng ta có thể là trang trí vào một cái cháp như thế này một cái cháp rồng như thế này thì em cam kết mọi người thì em không biết như thế nào nhưng mà với em thì chắc chắn là em chỉ làm nếu mà vừa làm vừa chơi thoải mái trọn vẹn trong một tiếng đồng hồ em khẳng định rằng nó sẽ cực kỳ là đẹp luôn nó cực kỳ là mê đi luôn đấy mọi người thấy không về những cái vấn đề thiết kế bố cục nó rất là hợp lý rồi đấy còn mọi thứ nữa không có gì phải bàn cãi nhiều cả thì trên cái chat này á mọi người thứ nhất là giảm được cái chi phí giảm được cái chi phí giảm được cái thời gian thì thay vì những cái thứ đó mà chúng ta giảm được thì chúng ta sẽ có thêm cái thu nhập thôi mọi người đấy mà một cái cặp dòng phượng như thế này được thiết kế sẵn như thế này mọi người sẽ mua với cái giá mà ở bên em bán á ở bên em bán nhá sẽ mua với cái giá nó rất là mềm luôn nó như gọi là mềm như bún đấy mọi người mà mọi người lại có thể dùng được trong vô số những cái đám ăn hỏi mọi người về cái độ bền thì mọi người lại dùng trong vô số những cái đám ăn hỏi một vài năm có khi là nó còn chưa muốn vứt nó đi cơ đấy trừ khi là mẫu mã thay đổi thêm thì thì mọi người mới ở chán hết vào tay thôi nhưng mà em tin rằng là với cái mẫu dòng vợ như thế này thì chắc chắn để mà nó lỗi thời thì chắc phải được đến 5 đến 6 năm mọi người chứ không phải là là là nó lỗi ngay lập tức được đúng không ạ đấy thế cho nên là mọi người có thể đầu tư cho studio cho dịch vụ cưới hỏi của, của chúng ta một cái bộ chat như thế này thì chúng ta sẽ đỡ rất nhiều chi phí đỡ rất nhiều cái công đoạn thời gian để chúng ta có thể là là bớt những cái thời gian đó chúng ta làm việc khác hoặc là chúng ta có thể nghỉ ngơi chúng ta không phải lo lắng quá nhiều về những cái bộ cháp này nữa đấy còn đây những cái chắp bánh chắp chè chắp rượu thuốc thì chắc là mọi người đã từng làm rồi thì mọi người biết nó rất là nhanh nó rất là gọn rồi đúng không các bạn chỉ làm mất khoảng tầm 30 phút một tiếng là xong bình thường như em mà làm một cái cháp rồng phượng và một cái cháp à, à gọi là một bộ cháp 7 cháp hoặc là 9 cháp đi 700 và 900 mà em đã thiết kế sẵn như thế này chắc em chỉ làm mất buổi sáng là xong hết ok là một một cái bộ chăn thế thôi một ngày em cam kết em sẽ làm được hai bộ luôn hai bộ bảy lễ luôn cho mọi người luôn đấy đồ sẵn như này chúng ta chỉ việc gắn lên thôi mất bao nhiêu thời gian đâu đấy mâm cháp thì đấy đấy còn à, về những cái phụ kiện thì em có đầy đủ luôn nhé ai có nhu cầu mà muốn à, muốn muốn mua phụ kiện thì cũng cứ ới em một câu cái là em ship cho tận nơi luôn ship tận giường cho các cụ luôn đây là bông này mọi người này đấy bông để gắn này như à, lúc đầu em đã nói gắn vào những cái vị trí trống là em ví dụ đây cái úi rồi gắn dày lên á nhìn lên xong rồi còn những cái chỗ này chúng ta cắm hoa cắm quả vào nữa nhìn cứ như là dòng bay trên mây mọi người sướng lắm đây, nó sướng đến đâu nó đẹp đến đấy đấy rồi các vỏ hộp chè rồi thì là uh, các ờ, đồ phụ kiện để làm cháp rồng ờ, cháp rồng cháp phượng nhá hay là những cái đồ trang trí ăn hỏi nhá em có đầy đủ hết luôn đầy đủ phun phụ kiện cho mọi người luôn thậm chí hoa tươi hoa sáp luôn mọi người này Đấy, review cho mọi người tí hoa sáp bán uh, những cái ngày uh, lễ 20 tháng 10 thì 20 tháng 11 này. Đấy, đây mọi người thấy đẹp không? Ok, rất đẹp. Đấy nhưng mà thôi, em sẽ là em sẽ quay làm một cái video uh, chuyên vẽ hoa này cho mọi người xem nhé ai thích thì cứ ới em một câu em ship tận giường cho các bác luôn chỉ việc thu tiền đấy vứt ra là bán cho các cháu thu tiền hoa sáp thơm cực luôn các bác ngửi thử xem đấy thơm không các bác thấy thơm không? thơm cực luôn đúng không ạ vâng thế rồi nhá em à, cảm ơn ờ, tất cả các bác đã quan tâm theo dõi hết video của em nhưng mà các bác phải nhớ cho em xin một lượt like và lượt đăng ký kênh nhá đấy là sau để em còn uh, có thêm cái động lực em review những cái bộ chat và nó được kỹ càng hơn em sẽ làm những cái bộ chat nó từ A đến Z để giới thiệu đến mọi người thì mọi người sẽ khi mọi người đăng ký kênh thì bấm vào cái nút chuông thông báo tất cả thì mọi người sẽ nhận được thông báo khi em có video mới lên cho mọi người đấy mọi người nhớ cho em cái like cái đăng ký nhá em cảm ơn mọi người em chào mọi người nhé